ngọc điện chốn kim môn cô ra vào ngọc điện chốn kim môn danh thăm ngoài cõi tiếng đồn trong 送，你满襟。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 chiều bao sáng to nắng trời một màu xanh sắc tốt tươi rườm rà trên ngàn cây nắng quả nhiều hoa ngàn cây nắng quả nhiều hoa có đôi giao thoa What book Shalom.